pleasure. You bando, that sounds lame. hàng quán tàu đến từ những vùng đất tăm tối nhưng không thấy được đường vì mây mù răng lối nếu mà không giữ được bản thân để như phần lạ cả chân thì có ngày mình sẽ chết không kịp chân chối phải cẩn thận với những con quỷ thân mình trong bóng đêm phải giữ cho tinh thần thật tỉnh táo tuyệt đối không để cho cái đầu mình nóng lên dù bao nhiêu khó khăn và thử thách và nhiêu lực chống chất đôi vai gầy anh em ao vẫn tiếp tục bước và bước để có thể tiến đi xa hơn là mai này và có tất cả những lời xỉ vả chê bai của mấy con chó hùa nhạc tao khi mấy em phê nức có khi còn hơn cả có bùa thằng cá bảo tao là dừng lại như tao phải dùng bắt đấm cho bọn nó chưa Tao nhìn lũ hay đó như người vô gia cư vì tao thấy chúng mày đâu có cửa Vẫn luôn cố gắng từ ngày đêm để tương lai phía trước cái dang rộng Tao rap với gia đình, tao rap với bạn bè, những người tao coi là quan trọng Chỉ cần nhạc hay không nhiều tham vọng, tiếng biết ở bên tai và còn đang vang vọng Bài này cho hater phải câm họng khi mà flow tao đâm tròn cho bài tan mộng Chỉ cần nhạc hay không nhiều tham vọng, tiếng biết ở bên tai và còn đang vang vọng Bài này cho hater phải câm họng khi mà flow tao đâm tròn cho bài tan mộng Ey, homie don't know Quay đâu ra qua bên trái để nghe tao kệ này boy Hay đi chơi rap bằng tao Nhưng thằng ngó cũng nhậu thằng so rap pha tháng 10 bảo tao không chết Mà đầu hàng hiệu này kỳ lưu y Fucking pursue in my bad shit Như thằng gu lê đôi lúc lên lời tao thở mày nghe hơi sầu So cool, tao đam rap trên cầu Và nghe lần đầu như say so cool Yeah, anh em sống băng ngoài cool Rap trên tương văn câu Bảo là không cần đâu nhưng cũng ngập gu Này đừng có chill, mang quen cả hầm riêu Mắt, mắt sầm niu Khi anh em nó view Làm nhạc real cho có biết the real Ây, ây, homie don't know Kaino, OBC homie don't know Thank you.